các bạn Ngày hôm nay chúng ta đến với chương trình là hướng dẫn trồng dưa kim hoàng hậu ngoài trời Và hôm nay ngày dương lịch là ngày 20 tháng 3 năm 2021 Và ngày âm lịch là ngày mùng 8 tháng riêng tháng 2 Mùng 8 tháng 2 năm 2021 Và chúng tôi thực hiện à, cái mô hình này ở trên ruộng của nhà ông Phan Ngọc Phấn Phạm Ngọc Phấn ở khu phố Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và ngày trong ngày hôm qua hôm kia thì chúng tôi cũng có đăng tải ừ. trên trang cũng như là trên uh, trên trang à, fanpage cũng như là trang uh, trên uh, Face ờ, và Zalo là có mời các bạn đến để trải nghiệm, tham quan và để xem chúng tôi hướng dẫn cách trồng dưa kim hoàng hậu ở, ở ngoài trời à, để thực hiện như thế nào, kỹ thuật thực hiện như nào thì mời các bạn ngày hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta Ờ, cùng ờ, trải nghiệm với nhà vườn trước hết thì chúng ta đến với khâu trộn phân à, với ở đây thì quy trình của công ty chỉ đạo là à, cứ một luống một luống thì tí nữa chúng tôi sẽ hướng dẫn là mà mặt luống là à, là rộng bao nhiêu cao bao nhiêu và một luống thì có bao nhiêu hố trồng như thế nào thì à, thưa quý vị nào ở đây thì à, một xào thì một xào 360 mét vuông thì chúng tôi thực hiện một xào 360 mét vuông của miền Bắc là được 8 luống và mỗi một luống thì chúng tôi chỉ đạo là phân silic Tân Phát Bắc Giang phân silic này là cân rưỡi trên một luống và NPK NPK loại cò củ đi các bạn này loại này thì cũng cân rưỡi một luống và đạm thì ta trộn là nửa kg. Nửa kg. Tức là 0,5 kg trên một luống. Và sau đây chúng ta đến với quy trình để trộn cho diện tích là một xào. Đây các bạn nhé, phân silic cắt ra thì có ba màu như này rất đẹp như này. Đấy. À, bây giờ mình trộn điện. À. nghìn Trước mắt là chúng tôi làm demo cho các bạn Một cân rưỡi chưa? Chưa, chưa được Quay cân ra ngoài này đi Cân rưỡi Chưa chị ạ? Chưa, chưa Chưa, chưa Đi Thôi, thôi, thôi, thôi Rồi, cân rưỡi rồi Cân rưỡi rồi các bạn nhé Đấy, quay xa ra để nhìn thấy cả cân Đấy luôn nó đổ vào xô Mắt là chúng ta đổ, vào xô đi. Đổ vào xô, À, đổ vào xô để trộn luôn đi ạ. vâng. không. Vâng, xô không đi nhé các bạn. Lấy cái ba màu lên, cân rưỡi. Đổ nữa đi. Tí nữa. Thôi ờ, được rồi. Cái này là um, NPK vâng. ba con cò. Vâng. Cũng là một cân rưỡi. Và đạm ure nửa cân. Nửa cân. Đạm xanh. Đạm xanh các bạn nhé. Đạm Hình như quá rồi đấy, quá rồi Xúc ra một tí đi. Đấy. Rồi, đủ rồi. Đấy. Thế là nửa cân. Đấy. Đây là chúng tôi trộn cho quy trình để trộn cho một luống cho các bạn à, hình dung cho nó dễ và sau khi phân cân xong thì mình đảo đều phân như thế này và mình rắc trên mặt luống mình rắc trên mặt luống đấy đây mình rắc xong thì phay đất để làm luống các bạn nhé bởi vì một số bạn cứ hỏi là quy trình trồng như thế nào thì các bạn bây giờ các bạn không cần hỏi công ty nữa mà chúng ta chúng ta xem những cái video này và các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video hay hơn, mới hơn và uh, thiết, thiết thực hơn. Và đây cũng chính là cái diện tích Đây cũng chính là diện tích dưa kim hoàng hậu Của nhà ông Phạm Ngọc Phấn Mà chúng tôi đã có dịp đăng tải trên youtube hay còn gọi là YouTube là dưa kim hoàng hậu dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang trồng trái vụ mà chúng tôi có dịp đăng tải trong cái đợt tháng 9 vừa qua khi mà những cơn bão của từ số 7, số 8, số 9, số 10 cho đến tận số 13, 14 à, xảy ra liên tục miền Trung ngập lụt và ở miền Bắc của chúng ta đã có những trận mưa lên tới 10 tiếng đồng hồ liền trong một ngày nhưng tại nơi tại điểm của ông Phạm Ngọc Vấn vùng phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang chị trồng cho dưa kim hoàng hậu thì cây dưa Đây, thì sau khi là rắc xong thì trên mặt luống nó sẽ như thế này sau khi rắc xong rồi là là như đây sau bây giờ nó sử dụng máy phay ạ bây giờ sử dụng phay ạ vâng. và sau đây thì chủ ruộng lại tiếp tục để cân phân cho cái luống thứ hai mỗi một luống như thế này là cứ một cân rưỡi phân silic PK con ba con cò và một cân rưỡi phân silic đủ rồi đấy đủ đủ rồi đủ rồi và lửa cân đạm xanh trộn vào và chúng ta rắc xong thì chúng ta mới thay đất đấy bạn đến nửa cân nửa cân nhé tí nữa nữa nữa một chút nữa rồi, rồi. rồi. đấy vâng nửa cân rồi rồi đấy và sau khi phân màu à, đúng đã phân xong thì bắt đầu là nước khi dùng trộn và đấy khi cân rưỡi này đủ rồi đấy cho các bạn dễ hình dung và để các bạn ờ, có nhiều cái phương pháp lựa chọn là một là trồng vịt bóng hai là trồng thường thì chúng tôi đã hướng dẫn uh, nhà vườn là trên một luống bịt bóng thì trồng thế nào và một luống trồng không bịt bóng và để sau này chúng ta so sánh hai cái cái cái, cái cách làm này xem là cách làm nào hiệu quả hơn cách làm nào uh, dễ làm mà tốn ít uh, chi phí thì bà con lựa chọn đấy và chúng tôi hứa với các bạn làm mô hình này thì chúng tôi sẽ theo sát cho đến tận lúc thu hoạch để đến thời điểm thu hoạch mình uh, cắt hai uh, dưa của hai bên mình mình hái dưa của hai bên một bên bị bóng một bên uh, không bị bóng ra để so sánh xem là dưa bên nào chất lượng hơn cách trồng nào hiệu quả hơn thì bà con nên làm theo bây giờ ừ, mời bạn ờ, bạn đây đất là bố kìa đều cái cái phân bón này lên sau đó thì chúng ta mới làm nướng. à, sau khi làm nướng xong thì chúng ta mới cắm hạt là phay thế này là phay mấy lượt à? à. Mua thường phay mấy lượt phay à? Vâng thưa các bạn là sau khi đất được phay hai lần tức là hôm trước là đã phay một lần để cho nó ải đất ra và hôm nay lại phay tiếp một lần nữa thì à, đất đã được tơi như thế này đã tơi như cát như này thì sau đây là uh, chủ ruộng là vun để thành lúa và tí nữa thì chúng tôi sẽ hướng dẫn ừ, các bạn là mặt lúa là rộng bao nhiêu cao bao nhiêu thì ở đây là chúng tôi chỉ đạo ờ, sử dụng là mặt luống của chiếc kim hoàng hậu này là mình rộng khoảng độ 90 cân và cao khoảng độ 30 cân các bạn nhé vâng sau khi mà vuông luống rồi thì chúng ta phải trang để cho cái mặt nó bằng phẳng và sau đó chúng ta mới bổ hố các bạn nhé nó tơi như là cát ấy mà nó nhưng mà không phải đất cát ạ à? đất là màu lâu rất đẹp cát đâu mà đất này không không phải đất cát đất cát này lại không gieo được con rau giống đúng rồi đất này nó rất tươi đẹp này từ thời xưa gieo hành tây trước từ vào vâng bây giờ cháu độc mà... xúc cơ chở sang hà nội bán còn được tiền cơ à? Bọn nó mua để dòng cây cảnh ấy còn bọn nó đi lấy cái cảnh đâu có tỉnh bởi vì đất này là thế là sau khi xong thế này là là là phẳng này thế là xong rồi đấy hả chưa còn là công đoạn gì nữa Xong này bây giờ phải lấy cái que gạt nó để có hàng tưới nước nó đọng được à, nhiều à? lần. Vâng thưa các bạn là sau khi mà trăng đã phẳng như thế này rồi, đã phẳng như thế này rồi thì chúng ta sẽ rạch hai cái hàng như thế này. Một hàng bên hàng này, đấy chúng ta sẽ rạch một cái hàng như này để cắm vào để tưới nước thì là nó không bị trôi nước các bạn ạ. Đấy, đây. Đấy. Chúng ta chỉ rạch thế này thôi. Rất là đơn giản thôi. Đấy. Để cho nó không bị ta cắm hạt và ta tưới nước thì nó không bị trôi nước là sau khi đã ờ, rạch hai cái đường để ừ, chúng ta định vị cắm cái hạt dưa và tưới nước để cho nó không bị trôi nước thì ở đây là mặt luống là chúng tôi chỉ đạo là mặt luống là rộng là 90 phân đây đấy 90 phân đây 90 phân các bạn nhé đấy 90 phân và cao luống chiều cao của luống chiều cao của luống là 3 30 phân 30 phân các bạn nhé 25 30 phân 25 30 phân đấy nhưng mà sau này mình tưới nước thì ờ, đất nó còn lún xuống nhiều đấy vâng Chứ... và Chiều cao à, cái hàng hàng, hàng 60 phân. Hàng cách hàng là 60 phân. phân. Và cây cách cây là 40, là phân. Đấy. Tức là mình trồng tiết kiệm thì 40 phân nhưng mà theo cái <laughs> theo cái um, của công ty giống thì người ta khuyến cáo là 50 phân nhưng mà mình tiết kiệm thì mình trồng là cây cách cây 40 phân. Đấy. Vâng. bây giờ là là là mình à, sẽ sẽ sẽ à, trồng thôi nhỉ. Và ngày hôm nay thì ta thực hiện với cái giống dưa kim hoàng hậu dưa lê lai F1 kim hoàng hậu đây các bạn này giống dưa lê lai kim hoàng hậu F1 đấy đây mặt sau của nó đây đấy và trên một cái túi như thế này thì nó có chăn 500 hạt và 500 hạt này thì một xào một xào thì chúng ta trồng khoảng à, nếu như ta nếu mà ta không tiết kiệm thì ta trồng là hai túi này nhưng ta tiết kiệm thì ta trồng hai túi dưới và đây là trong những năm qua thì nhà vườn chủ ruộng đã trồng tới là hai túi rưỡi hai túi rưỡi cái hạt này là bằng 1.200 hạt trên một xào và bây giờ mình thực hiện luôn ạ đấy cái đây các bạn này để cho các bạn hình dung rõ thì cái hạt ờ, đổ ra thì nó rất đẹp như thế này đấy hạt như là dưa nhưng mà có đấy cái là màu đỏ màu cam màu cam cái rộng này cái hạt dưa này mà các bạn bạn nào có điều kiện thì chúng ta ươm vào bầu à. nhưng mà nông dân chúng tôi làm quen rồi thì chúng tôi cứ trồng luôn trực, trực tiếp, tiếp như thế này Vâng. Vì chúng tôi không ngâm hạt, nếu mà ngâm hạt thì chúng tôi sợ nó ra hết các cái chất của nhà sản xuất hạt người ta lấy à, rồi người ta tẩm ướp bảo quản rồi. À, cho chị biết thôi đây thôi đây đấy cách trồng rất là đơn giản cách trồng rất là đơn giản các bạn nhé tức là cây cách cây là 40 cm đấy thì khi mà mình ờ, bỏ hạt xuống thì là mình chỉ ừ, đậy gạt một tí ờ, ờ, đất ờ, thôi hả? Gạt một tí thôi. Gạt một tí đất mỏng thôi các bạn ạ. Đấy, rất là đơn giản như thế. Lớp sâu quá nó cũng thấy. Vâng. Để trồng hàng đôi. Đấy các bạn nhé, cách trồng rất là đơn giản. Đấy, rồi. Mình chỉ việc đặt hạt xuống thôi. Đặt ngang, đặt dọc đều được các bạn nhé đấy xong thì mình cho một tí đất mỏng vào thôi thì sau đó thì là mình tưới nước để cho cây nó lên nó có thời gian lên mầm các bạn ạ đấy. rất là đơn giản hai cây cây đây, đây đúng không đậm cây đây để đánh đi dậm, dậm nữa sau bà và sao thì nữa ra chúng ta cũng phải ờ, khi mà chúng ta trồng thế này thì chúng ta phải có một chỗ mình ươm nhiều hạt lên một chút để tránh trường hợp mà chim nó ăn chuột cắn chim ăn rồi những cái cái cái, cái hạt mà nó không để mầm ấy thì là mình để lấy cái đó mình dặm lại các bạn ạ Vâng thưa các bạn là chúng tôi đưa ra hai cách làm để các bạn lựa chọn là một cách là trồng không bịt bóng và một cách là trồng bịt bóng thì ở đây là bịt bóng đất đã được làm sẵn và đã bịt bóng rồi và bổ bố rồi bây giờ mình chỉ việc là cắm hạt thôi đấy mình chỉ về che hạt thôi các bạn nhé đây đấy rất là rất là đơn giản như thế này đây đấy rất là đơn giản đấy mở đi lại điếu chỗ gì mẹ đỏ mèo bột cho cái vô tình hai cách làm này đều giống nhau chỉ khác nhau là chỉ chỉ khác nhau là không phủ bóng và phủ bóng thôi các bạn ạ nhưng mà sau đây thì sau thời gian tới này đến lúc thu hoạch thì mình sẽ đối chứng xem là bên nào hiệu quả hơn thì chúng ta à, làm theo thì nó sẽ hiệu quả hơn vâng thưa các bạn là sau khi mà chúng ta đã trồng xong thì chúng ta đến với quy trình tưới đấy thì chúng ta tưới cho nó đấm đỉa như này đấy ngày tưới cũng bao mỗi ngày tưới một lần mỗi ngày là chúng ta tưới một lần các bạn nhé để cho nó có đủ độ ẩm thì cái hạt dưa nó mới mọc à, nó mới mọc được ờ, cái cái tỷ lệ mọc cao Đấy. thưa các bạn là bên bịt bóng và bên không bịt bóng thì tưới cũng như nhau đấy mỗi ngày tưới một lần để tạo cái độ ẩm cho hạt nó nảy mầm uh, tốt hơn cái cách làm rất là đơn giản như thế và ờ, các bạn chúng ta làm như chỉ cần làm như thế này thôi thì đã đạt được cái hiệu quả rất là cao rồi và đến từng giai đoạn thì chúng tôi sẽ có những clip để các bạn làm theo và uh, chúng ta học tập những cái kinh nghiệm của những người đi trước nếu mà các bạn trồng túi bóng bịt túi bóng thì các bạn lên cho 2 kg NPK và 2 kg loại phân bón silic túi 5 kg vì đây là chúng ta cho luôn một loạt như thế là sau chúng ta không phải bón thêm lần nào nữa còn để trồng bên như đất không bên kia thì là ừ, chúng ta về sau lên 4 hoặc 5 lá thì lại rạch ở giữa hàng ra bón tiếp một lần nữa mỗi thứ một cân rưỡi như là, ban đầu thế là như vậy là, là trong ờ, túi bóng thế thì là nó, nó nó chỉ mất tiền túi bóng chứ lại rẻ hơn cái kia nhỉ không nó rẻ hơn vì các bản là không bị rửa trôi à, à, à. không bị rửa trôi à, bón đâu là được đấy hết à, à. còn thì bên kia thì sau chúng ta phải bón thêm à. bên này mất túi bóng thì là cứ như thế là cắm dàn là buộc cây luôn là không phải tưới tắm gì nữa vâng. nếu mà khô thì mình chỉ tưới nước lã thôi vâng. Đấy. thế thì có một cái lưu ý này thì các bạn uh, nhớ nhé là trồng vịt bóng thì mình cho phân liền một cho, lần luôn à. và mỗi trồng loại 2 kg mỗi loại 2 đạm kg. vẫn nửa cân thôi đạm chỉ được nửa à. cân thôi thế còn ờ, NPK và silic Tân ờ, Phát tăng lại, lên lại 5 cân thì là tăng lên là 2 cân vâng vâng thế chỉ bón một lần thế còn cái bên mà không bị bóng này thì mình bón à, đến giai đoạn cây được à, 5 6 lá thì mình lại rạch ở giữa ra mình bón thêm vâng, vâng. quá trình trồng này thì uh, có những cái uh, lưu ý gì thì ông có thể bật mí cho bà con biết được không ạ? Trong quá chợ trong quá trình trồng dưa kim hoàng hậu ngoài trời này là tất cả bà con nông dân chúng ta là lưu ý một cái là không nên bơm thuốc diệt cỏ, cỏ mầm và cỏ cháy. Vì giống dưa này mà bơm thuốc diệt cỏ kể cả vào rãnh thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ừ. Ừ. Thế thì bởi vì nếu mà mình mà phun thuốc uh, diệt cỏ thì là nó sẽ ảnh hưởng đến dưa à. thì nó sẽ ừ, đất bị ô nhiễm cho nên là khẳng định là trong cái dưa kim hoàng hậu này là theo cái quy trình mà dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang này thì à. sẽ là dưa sạch à, tuyệt đối không dùng ấy tuyệt tuyệt đối không tuyệt dùng thuốc trừ cỏ không dùng thuốc trừ cỏ à. và dùng cái phân này thì cũng giảm được sâu bệnh rất nhiều các bạn nhé vâng. ngoài ra thì còn một cái bí quyết nào nữa không ạ à? thôi vì cái này nó cũng dễ như là dưa lê mà à, vâng à, các bạn cứ dùng phân silic ừ, bón lót và sau bón bổ sung thì là cây trồng được dày lá quả to đẹp mộc mả sáng và chất lượng ăn thì sẽ giòn ngọt như là chúng tôi đã đăng tải trong cái uh, vừa rồi thời gian vừa rồi đấy các bạn ạ thì chúng tôi sẽ theo sát cái dụng dưa này cho đến tận lúc thu hoạch à, để chúng ta cùng nhau chứng kiến những dụng dưa vàng óng, quả to, mã đẹp, ăn ngọt, chất lượng cao. Và nếu những bạn nào mà muốn mua dưa thì các bạn chuẩn bị tinh thần là sẽ được đón dưa, đón ăn dưa sạch ngon các bạn nhé. Và dạ. đến đây thì thời lượng của video chúng tôi cũng à, à, kết thúc và xin à, ông Phạm Ngọc Phấn ông cho biết họ tên, địa chỉ và số điện thoại để nếu như các bạn muốn mua dưa tới đây thì đăng ký với số điện thoại nào ạ và địa chỉ nào ạ? Tôi là Phạm Ngọc Phấn ở khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại của tôi là 0977 434 569. Các bạn nào mà có vấn đề gì về cây trồng muốn liên hệ thêm thì cứ số điện thoại đấy gọi tôi vui lòng giúp đỡ. Vâng. <laughs> xin cảm ơn ông. Vâng, cảm ơn ông ạ. Hẹn gặp lại ông à. nào cho cái ờ, vụ ờ, thu hoạch dưa nhá. Và chúc uh,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 nhanh tay đăng ký nhé và à, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo vâng thưa các bạn là cái à, hai cái mẫu dưa này thì nó đều vẫn là một của một công ty giống các bạn ạ vẫn là cái giống dưa lê lê lai f1 kim hoàng hậu nhưng mà năm ngoái thì nó ra cái cái cái mẫu mã này mẫu ở cái đây nó phía vâng. chỉ khác nhau ở cỡ nó chỉ khác nhau à? vâng và năm nay thì nó ra cái mẫu đây dưa này nhưng mà hai cái thì nó vẫn là cùng một giống của cùng một giống của một công ty sản xuất, à, sản xuất giống các bạn ạ và giống này là có tên là hai mũi tên đỏ các bạn ạ đấy đây đây hai hai vẫn nhưng mà vẫn cùng một loại giống vẫn cùng một loại giống đấy các bạn nhé đằng đây. sau giống nhau đằng sau thì giống hệt nhau thế không các bạn lại thắc mắc là tại sao mà lại có hai loại ờ, giống